Chúng ta cũng tiếp tục với lại ví dụ số 5 các em nhé. Đề bài như sau. X là một alpha amino acid có mạch carbon không phân nhánh. Cho 100ml dung dịch X có nồng độ 0,3m. Phản ứng vừa đủ với 48ml dung dịch NaOH nồng độ 1,25m. Người ta nói là cô cạn dung dịch sau phản ứng này thì thu được 5,31 gam muối khan và hỏi chúng ta là công thức cấu tạo của anh X này là gì? Các phương án ABCD ở đây. À, ví dụ số 5. À, vậy thì cái thông tin đầu tiên chúng ta biết nó là alpha đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy lại một lần nữa chúng ta nhìn các đáp án xem là anh nào không phải alpha chúng ta loại ngay từ đầu. Ở đây chúng ta nhìn thấy tất cả các phương án đều có dạng alpha cả đúng không nào? Tức là gì? Cái nhóm chức COH và nhóm chức N2 cùng đính với một carbon thì đó là alpha rồi. Đúng không? Tất cả ở đây đều đều có dạng như vậy, đúng không? Đều có dạng như vậy. Vậy chúng ta không loại được anh nào cả. Tiếp theo, à, đề bài cho chúng ta là mạch carbon không phân nhánh. Ờ, là như thế nào thì từ đây nhé từ các phương án này thì ờ, thầy mới lý ra lý giải cho các bạn này à, nhóm chức của anh uh, axit ở trong cái anh amino acid này nó tối đa là hai vậy thì khi để mạch carbon không phân nhánh thì hai nhóm chức nó phải ở hai đầu ở trong trường hợp này thì tất cả những trường hợp nào có hai nhóm COH thì nó đều ở hai đầu rồi chúng ta cũng không loại được cái trường hợp nào cả hiểu chưa tiếp theo chúng ta hãy đi xử lý số mol cho thầy nào theo giả thiết thì đều cho chúng ta là số mol của anh x là bằng 0,03 đúng không nào? Ta có nx bằng là 0,1 nhân 0,3 thì nó sẽ bằng 0,03 mol. Và n của anh NaOH phản ứng N của anh NaOH phản ứng à, nó sẽ bằng bao nhiêu ạ? 48 à, ml chúng ta đổi ra lít nhé, nó sẽ bằng 0,048 nhân nồng độ của nó là 1,25 thì cái con số này các bạn bấm máy tính cho thầy thì sẽ là bằng 0,06 ừ, mol Thế vậy người ta cho hai số mol này để làm gì? Các bạn phải nhớ cho thầy này. Đấy, bản chất phản ứng giữa cái anh amino acid với NaOH là đâu ạ? Chính là anh NaOH này nó sẽ phản ứng với cái chức COH ở trong axit. Có bao nhiêu H cộng ở trong axit thì cần bấy nhiêu OH trừ ở trong 3 giờ Đúng không nào các em? À về bản chất Về bản chất thì chỉ là H cộng ở trong cái anh amino acid thôi. Amino acid cộng với anh gì ạ? Cộng với anh OH trừ trong anh bazơ để sinh ra H2O. Đấy cái phương trình ờ, đây gọi là phương trình ion rút gọn chúng ta học mãi trong trình hóa 11 rồi, đúng không nào? Số mol của anh NaOH phản ứng là 0,06. Thì thầy viết ở đây. Vậy từ đó mình sẽ suy ra được là NH cộng ở trong amino acid nó sẽ bằng 0,06 luôn. Tại vì tỷ lệ mol phản ứng của chúng là bằng 11. Em hiểu chưa? Vậy thì đề bài đây cho số mol của anh X là bằng 0,03. Chúng ta có liên hệ gì không ạ? À, cái anh X này sẽ có dạng như sau. X này sẽ có dạng. Đó là R NH2 và COOHI. Đó. Chế công trong công thức này thì nó sẽ giúp chúng ta làm uh, nổi bật lên là chúng ta sẽ xác định được số nhóm chức của anh NH2 và COH đúng không? Thế tuy nhiên về mặt cấu tạo thì nó cũng chưa rõ ràng là mạch thẳng hay là mạch nhánh cả đúng không nào? Thế tạm thời chúng ta nhìn vào công thức này thì chúng ta có thể xác định được là số nhóm chức ở trong cái anh amino acid và khi số mol là x là bằng 0,03 từ đây mình có tính được số mol của chức COH không ạ? Tôi có được NH cộng chính bằng N của anh COOH. Và bằng bao nhiêu? Sẽ bằng là 0,03 nhân Y. 0,03 nhân Y. Chúng ta vừa mới tính được nó bằng 0,06. Vậy đấy con số này sẽ bằng 0,06. Hay nói cách khác, mình sẽ tính được ngay Y bằng 2. Được chưa các em? Từ đây mình sẽ suy ra Y bằng 2 cho thầy. Đó, suy ra luôn. Y bằng 2. Ok nhé Đấy, vậy thì với Y bằng 2 tức là có hai nhóm chức axit theo các phương án ở đây thì các bạn sẽ loại ngay cho thầy là C và D rồi đúng không? Và chúng ta nhìn thấy tất ở đây thì đều có một nhóm chức NH2 đúng không nào? Vậy thì coi như là x ở đây bằng một rồi. Vậy thì làm thế nào để chọn A hay là B đây? Thì ta phải dựa vào cái dữ kiện là 5,31 gam muối khan này nữa đúng không các em? Vậy thì khi đó suy ra x sẽ có dạng như sau. Suy ra x nó sẽ là gì? x sẽ là HOOC đúng nào? R NH2 đúng không ạ? Đây thầy gọi đây là R1 đi, đúng nào? CH NH2 COH các bạn có đồng ý công thức như thế này không ạ? Ok nhá, theo các đáp án ở đây. Đây là vị trí alpha này đúng không? Tên đây là hai nhóm chức axit ở hai đầu à, khi tác dụng với cái anh uh, ờ, NaOH thì cái anh H cộng mất đi. Các em hiểu chưa? H cộng mất đi. Thay vào đó khi H cộng mất đi thì sẽ có một anh điện tích dương nó sẽ đi vào. Đó chính là Na cộng vừa mới tách ra ở trong dung dịch ba giờ. Bởi vì dung dịch ba giờ mất đi OH trừ mà. Thế bây giờ cái anh Na cộng sẽ tấn công vào đây đúng không nào? Đấy, Na cộng vào đây. Na cộng sẽ thay thế H đi đúng không em? Vậy tôi sẽ được cái muối của tôi là gì nào? Từ đây mình sẽ suy ra muối là gì ạ? muối tôi chính là Na đúng nào? Na OOC R1 CH NH2 na Số mol là bao nhiêu nào? À, chúng ta nhìn thấy là những cái cụm này không đổi đúng không? Cái cái khung này có đổi đâu. Vậy chắc chắn là số mol của hai cái anh X và số mol anh muối nó phải bằng nhau. Đúng không nào? Vậy thì số mol của anh muối này cũng sẽ bằng 0,03. Được chưa? Bằng 0,03. Thế thì bây giờ số mol của nó bằng 0,03 mà khối lượng đề người ta cho các bạn là bằng 5,31 gram thì các bạn tính được m lớn của nó không? Dễ dàng tính được m lớn rồi, đúng không nào? Thế từ đây mình hãy suy ra được là m lớn của anh muối m lớn của anh muối hay chính là khối lượng phân tử anh muối đấy các em, nó sẽ bằng gì nào? Sẽ bằng con số là 5,31 chia cho 0,03 bằng bao nhiêu? 5,31 chia 0,03 thì nó sẽ bằng là 177 DVC. 177. À cái cụm này nó bằng 177 thì mình sẽ tính được R1 cho thầy không ạ? Tính tốt đúng không nào? Để mình từ đây mình suy ra thầy là R1 nhá. Đây. Thầy sẽ hướng dẫn chúng ta ờ, tính khối lượng phân tử anh này, này. Đây, COO là bằng 44 đúng không? Natri là 23 thì cái cụm này nó sẽ bằng là 67 đúng không ạ? 67. Có hai anh 67 là 67 nhân 2 đúng không? Cộng với anh này là 16, cộng này là 13 thì sẽ ra cái cụm này đúng không ạ? Chúng ta lấy 67 nhân 2 cộng với lại 16 cộng với 13 thì bằng là 163. Chúng ta lấy 177 trừ đi con số này thì được thì chúng ta được là R1 bằng 14 đúng không ạ? R1 bằng 14. 14 nó chính là gì? Chính là CH2 đúng không các em? đó thế vậy thì chúng ta lắp vào đây chúng ta nhìn bên đáp án của thầy cái đáp án nó chính là cái anh B này đúng không các em ví dụ số 5 đáp án là B các em nhé